tình tan tình tan không khí hôm nay rộn ràng thế anh dắt con dâu về nên sớm trên sớm vui ai nấy cũng vui mừng còn cha anh cũng đã nói với anh tụi mày cưới nhau đi mọi thứ cứ để tao